Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video điện máy cường lên thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị các bạn cái sản phẩm máy phát điện Kama KDE 6500TN có jack cắm chờ ATS màu mới nhất 2020 đấy thì uh, trong cái điều kiện mà chuẩn bị bước sang mùa hè thì cái trời nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện càng ngày càng tăng cao với lại nhu cầu uh, uh, phổ biến cho mọi người ở thành phố thì là điện năng sử dụng nhiều thì uh, dẫn đến cái việc mà uh, Ờ, không đủ các cấp đủ điện thì là cái máy phát điện này thì ờ, trong cái mùa hè này là cực kỳ cần thiết đấy thì là với lại do cái điều kiện thời tiết thì ờ, thay đổi thường xuyên thì là có thể xảy ra mưa bão hoặc là hạn hán thì là cái việc sử dụng máy phát điện thì là không thể tránh khỏi được thì là bên ngoài thị trường thì cái máy phát điện là một cái thiết bị mà có giá trị cao và bảo dưỡng cũng như là duy trì của nó lớn nên là khi mà mình mọi người ham rẻ mua những cái dòng máy mà giá thành ít với chất lượng kém thì là thứ nhất là sử dụng nó không được ờ, đảm bảo cho quý vị bạn khi mà mất điện thì xảy ra xảy ra cái vấn đề trục trặc đấy hoặc là bảo dưỡng bảo trì thì nó nó nó cao chi phí nó cao thì là trên thị trường có những cái dòng máy phát điện như là Hyundai hoặc là Hyundai Kama hoặc là những cái dòng ờ, máy phát điện khác thì là dòng Kama này là một nằm trong những dòng ờ, máy chất lượng đấy Kama dòng này là dòng nội địa hàng trung ương đấy thì tổng thể bên ngoài con máy như thế này đấy thì máy là mang mã hiệu là KDE 6500TN con này thì chạy dầu đấy có giảm ồn có giảm tiếng ồn thì đấy là đây bên này có chữ Kama dập nổi này thì đảm bảo được cái hàng này là hàng chính hãng đấy thì Kama thì nằm trong cái dòng mặt tắt điện thì bạn có biết rồi là cái dòng Kama là cái dòng chất lượng đấy có thương hiệu từ lâu rồi đấy thì là dòng Kama còn cái dòng 6500TN là cái dòng tầm trung con này thì rất được ưa chuộng ở, ờ, thị trường Việt Nam thì là nó có cái công suất là nó có công suất là là 5,5 5,5 kW và công suất liên tục của nó là của nó là 5 kW đấy tần số 50 Hz sử dụng cái động cơ thì ờ, con Kama chạy dầu nó sử dụng động cơ 1 186 186 của Kama đấy thì sau đấy tôi sẽ mở ra cái khoang động cơ cho mọi người cùng xem đấy khoang động cơ này bên trong thì nó có kèm theo là phích cắm và cái đồ tháo lắp đấy có kèm theo hai phích cắm ba chân như thế này đấy thứ hai phích cắm ba chân này nó thì nó cắm vào đây đấy, bên trên này nó có những cái à, phích này thì nó là có phích khóa nhé bà con chú ý này ở trên này là có một cái đường à, có có, có một cái à, khóa để mình dắt vào cái lỗ bên này đây mình chú ý dắt vào đây luôn này dắt vào xoay tròn nó khóa lại đấy, không thể rút ra được đấy, thì nó đảm bảo an toàn hơn trong cái lúc sử dụng đấy thì uh, ờ, tiền thể đây tôi giới thiệu lên cái bảng đồng hồ của nó luôn đây bên bên này là có ờ, chìa khóa này khởi động này đấy thì là những cái dòng máy lớn này thường thường nó sẽ có khởi động đấy thì uh, đây on off này bật điện lên này on off này và start đấy thì có bộ khởi động thì cực kỳ tiện cho bà con đấy không phải mình khởi động bằng tay đấy, bên bên cạnh đây là có một cái đèn báo dầu này. ngay bên này là màn hình để báo cho uh, nó mức điện áp và thời gian sử dụng ngay bên này có cái dốc cắm trường ATS đấy thì là có những một số dòng máy uh, phát điện giá rẻ hoặc là những cái dòng máy mà mà mà mà bên ngoài thị trường thì là những cái đời cũ thì là không có cái cái dốc cắm chở ATS này thì bà con khi mua cái ATS về thì mình phải tự uh, mở máy ra để uh, câu dây đấu dây thì là nó sẽ không đảm bảo được cái kết cấu của nó và không đảm bảo được cái việc mà nó hoạt động ờ, một cách trơn tru nhất đấy thì khi mà có cái sóc cắm chờ này mình chỉ cần mua cái ATF vào và cắm vào cái cái ổ chờ này là được đấy thì nó vô cùng đơn giản luôn cắt đấu ATF thì nó vô cùng đơn giản khi mà bà con thì cái này phù hợp cho các ờ, trang trại đấy ở xa hoặc là mình ờ, có cái trang trại nào ở xa vị trí nhà ở thì là có cái giáp cắm chờ ATS này khi nào mất điện thì nó sẽ tự động khởi động máy lên và khi nào cái có lại điện thì nó sẽ tự động ngắt thì nó cực kỳ hay còn đây là cái automat đấy automat này đấy đây là bảo vệ điện năng đấy, thứ hai là có hai ờ, ổ cắm 220V ờ, ngay bên cạnh là có một cái ờ, cái cái để sạc ắc quy đấy ra ra dòng điện 12V 8,3A đấy, vậy là một cái dây nối mát đấy, tổng thể cái mặt đồng hồ với là cái mặt điều khiển nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi còn đây cái giới khoan động cơ này bên trong còn được tặng một cái bình ờ, bình dầu bình chứa dầu để mình đổ ờ, mình ờ, mình thay dầu thay nhớt hoặc là tiếp dầu tiếp nhớt vào đây đấy cái dung tích nhớt của con Kama 66500TN này nó 1,6 lít đấy, thì bà con ra mua cái nhớt 4 thì của Honda hoặc là của Yamaha những cái dòng máy xe máy 4 4 thì đấy mình mua khoảng độ hai chai mỗi chai 0,8 là đổ là vừa vào cái máy này luôn đấy còn cái khóa đen này là khóa khóa ga này Đấy, khi nào mình sử dụng máy thì là sau khi đã khởi động rồi thì mình à, ga lên để sử dụng ga lên ở đây nó có bốn à, mức ga nhé Đấy, trong cùng trong cùng là mức ga yếu nhất này xong tăng tăng tăng dần đều cái này thì tùy thuộc vào bà con sử dụng nhiều hay ít Đấy, nếu như mình sử dụng quá nhiều thiết bị thì mình tăng lên tăng hết cỡ lên còn nếu sử dụng ít thì à, chỉ phát khoảng độ tivi hoặc là đèn đóm thì các cái các thứ thì mình có thể dùng cái mức ga trong cùng để tiết kiệm điện năng Đấy, ngay bên dưới cái nút ờ, nút da ờ, cam à, nút, nút màu cam này là cái nút đổ để đổ dầu Đấy, thì bà con chú ý là đổ một lít sáu được Đấy. còn cái nút nút đỏ khóa đỏ cần gạt đỏ này nó tắt ga Đấy. khi mà mình không sử dụng mình tắt ga còn đây là cái nút còn cái nút đen ngay bên dưới máy này là cái nút để uh, xả dầu đấy, thì khi mà bà con sử dụng thì uh, nên thay dầu định kỳ đấy, để đảm bảo được cái việc mà bảo trì bảo dưỡng máy thì nó hoạt động được uh, một cách trơn tru nhất đấy còn đây là ngay bên cạnh đây là cái bình ắc quy tại cái này thì là khi mua về thì à, vẫn chưa được đấu à, nối dây điện gì cả để đảm bảo được cái việc năng lượng nó được duy trì thì khi mà bà con mua máy về thì vẫn có năng lượng ở trong cái bình này không phải sạc lại để khởi động máy đấy khi nào bà con mua về thì mình sẽ tháo hai con ốc ngay ở trên này đây có hai con ốc bắt trên này để mình tháo mình lấy hẳn cái bình ắc quy ra để à, mình đấu nối dây vào để sử dụng cái bộ khởi động của nó còn toàn bộ về uh, bên ngoài thân vỏ đều ờ, chế tác từ ờ, vật liệu cứng để cắt âm Đấy, ngay bên trong này có một lớp uh, xốp này để cắt âm cắt, cắt, cắt âm này giảm ồn này Đấy. toàn bộ khoang máy được bố trí cực kỳ gọn gàng luôn Đấy. cực kỳ gọn gàng Đấy, thì ngay trên này là cái nắp bình bình dầu Đấy, và cái đèn báo dầu cái đồng hồ báo dầu này thì là mức tiêu hao nhiên liệu của cái mặt phát điện Kama 6500TN này là 1,4 lít trên 1 giờ Đấy, thì ờ, dung tích bình nhiên liệu của nó là 16 lít Đấy, thì đảm bảo được cái việc mà bình nhiên liệu lớn thì đảm bảo được cái việc mà bà con không phải châm dầu ờ, thường xuyên Đấy. mình sử dụng cực kỳ yên tâm luôn khối lượng khô của con này là 1172 ờ, kg nó gần một tạ bảy đấy cái việc di chuyển ờ, nó cũng ờ, khá là khó khăn nên là đã được thiết kế thêm được bốn cái bánh xe như thế này bốn cái bánh xe di chuyển này thì đảm bảo được cái việc mà cho dù là máy có nặng nhưng mà cái việc gì bà con di chuyển để đặt máy hoặc là bảo quản máy nó cũng dễ dàng Đấy, toàn bộ máy nó chủ yếu bằng màu cam màu đen đấy là màu đặc trưng của máy uh, Kama ma sáu nó không có lên được. đấy cái phần là phần ống xả này đấy, phần ống xả các phần bảo vệ có hai tay nắm hai bên nhé đấy nên là hai cái tay nắm này là để các bà con uh, di chuyển đấy, di chuyển dễ dàng hơn con sáu ờ, mà phát điện sáu K600TN của Kama thì nó có cái ờ, hệ thống điều chỉnh điện áp AVR Đấy, công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp và động cơ hoạt động bán bé ổn định Đấy, sử dụng động cơ 186 thì là công suất của nó thì à, cực kỳ đảm bảo cho bà con tại nhu cầu cái việc mà mùa hè này nó tăng co, cao thì là cái việc sử dụng à, điện năng thì nó cũng nhiều hơn nhất là các trang, trại cũng như là các xí nghiệp kinh doanh thì là mình nên à, sử dụng một con máy phát điện như thế này thì là trong cái mùa nắng nóng cũng như mùa thiếu điện thì nó sẽ phù hợp hơn Kama dòng mới nhất có ATS Đó dạ thì ờ, chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cần mình nhấn chiếc được khuyến mại dạ. bà con có nhu cầu uh, mua máy thì liên hệ uh, bên điện máy